Bạn có biết nghề hướng dẫn viên tu đảo ở Phú Quốc là một trong những nghề rất áp lực không? Nhiều anh em xem clip hướng dẫn chụp xúc cho chị em của nhà Ruti thì cứ muốn xin làm một chân hướng dẫn. Mấy anh em xem hết clip này rồi quyết định xem còn muốn ứng tuyển nữa không nha. Đầu tiên là đi biển mà cảm giác nó lạ lắm. Đi biển mà cứ bị núi đè thôi anh em ạ. Nhiều khi thấy khó thở như bị F0 ấy Trên nói dưới không nghe nữa Ý ý mình là đứng ở trên cao chỉ đạo cho các anh chị chụp ảnh ở phía dưới Mà nhiều chị quên bài Cứ phải nói lớn Khán cả giọng luôn rồi hướng dẫn tạo dáng nữa chỉnh dáng để cho chị em có những bức ảnh lung linh nhất nhập vai muốn rất cái đàn ông ra ngoài luôn mà nhiều khi lại nhận ra giới tính thật của mình ấy chứ Bê đê, tao cũng bê đê Sóng gió phủ đời trai, đi biển ắt kiểu gì cũng sẽ đen Không có cái nghề nào mà nó bao mòn nhan sắc nhanh như cái nghề này Phơi nắng phơi gió, tóc cháy nắng, người đen như cột nhà cháy Không ai thèm yêu luôn Mà mỗi khi tính đến chuyện yêu mà về nhà vợ đã không cho lên ảnh thôi vậy Không những có khả năng hướng dẫn, thuyết trình, tấu hài, biết tạo dáng, biết lên sàn biết chụp ảnh biết lái máy bay à ý tôi là lái cái con flycam ấy chạy bàn nhanh như phục vụ mà bơi khỏe lặn giỏi như vận động viên vân vân và mây mây mà điều quan trọng nhất là lúc nào cũng phải quan sát chú ý khách hàng sự an toàn của khách hàng là quan trọng nhất vậy đó cả nhà muốn biết thêm hướng dẫn viên tour đạo ở phú quốc cực hay sướng như lời đồn thì hãy đặt tour và cảm nhận ngay nha